Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hai mặt tiền Ngô Quyền phường 6, diện tích 113,78 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc và đông nam, đường xe máy, để ô tô cách 50 m. Kết cấu: một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách đường lớn Ngô Quyền 100 m, gần chợ, bệnh viện, trường học, chùa, giá 5,5 tỷ đồng. Đất hẻm số viết phường 7, diện tích 65,5m2, sổ nông nghiệp phân quyền, mua bán sang tên công chứng, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Cách Ủy ban Nhân dân phường 7 120m, gần chợ số 6, cách trung tâm 2km, khu dân cư đông đúc, giá 1,2 tỷ đồng. Đất Lâm hạ, diện tích 579m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường ô tô, gần chợ Gia Lâm, Ủy ban, trường học, cách Đà Lạt 25 km, giá 1,7 tỷ đồng. Đất xã Mê Linh, Lâm Hà, diện tích 667m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường ô tô. Cách trung tâm xã Mê Linh 1,8 km, gần trường học, ủy ban nhân dân, chợ, đầy đủ tiện ích, đất thế dương bằng phẳng, có sẵn nhà gỗ nhỏ xinh, view thoáng, giá 1,85 tỷ đồng.